Đam mê câu cá xin chào à, tất cả các bạn nha Xin chào nha Ngày hôm nay à, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn à, một bài mồi câu cá trôi chép Bài mồi mới Cho các bạn Đầu tiên là các bạn chuẩn bị cho mình cám vịt nha hai làng cám vịt cho các bạn Rồi mình sẽ đây đây cám vịt mình sẽ đăng ký cho các bạn xem để các bạn làm mồi ok hơn nha hai làn cắm vịt rồi à, ok hai làn cắm vịt rồi mình sẽ bỏ vô trong cái ờ, cái thao đó luôn đó phần tiếp theo đó là cắm chim nha các bạn à, cắm chim cắm chim à, cắm trứng nè à. một lạng nha các bạn khách hàng sử dụng rồi một lạng nha các bạn rồi ok à, mình sẽ bỏ vô trong à, đây luôn các bạn đó hai lạng cắm vịt một lạng cắm chim đây là mồi uh, câu cá D1 nè các bạn bạn bị mình uh, à, gói mồi câu cá D1 nha bạn xé D1 coi luôn mồi này đến ta câu cá trôi chép rất là hiệu quả nha các bạn đối với cái mùa mưa này Rồi, à, bây giờ mình sẽ một con bò sâu nha đây là trứng vịt hai quả trứng vịt nha các bạn đó hai quả trứng vịt bơ tường an hai lóng tay bơ tường an là ok nha các bạn à, còn đây là chi tinh dâu ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một bài câu cá trôi chép bài mới mới bằng ờ, chi tinh dâu nha các bạn đây bây giờ mình sẽ chế tinh dâu vô đó nó ra lên rồi đó mình chế vô luôn ok ok các bạn trộn đều lên chuồng đều cắm chim với lại à, cắm vịt nó đều với nhau luôn nha các bạn mồi này chúng ta rất là ngọt nha các bạn ngọt và thơm và tanh hăng đã hợp cho ta câu cá à, chơi chép nha các bạn rất là nhạy với bài mồi này mình đã test à, không có ngày nào mà sợ bị móm hết đảm bảo với các bạn luôn các bạn mà không tin các bạn cứ làm thử giống mình có bao cho các bạn luôn đây là trứng vịt nè hai quả một quả nè rồi hai quả chung đều lên nha các bạn các bạn cứ yên tâm cái bịch cam chim ta nó nó còn nở nữa mình mới trộn sơ sơ thôi mà nó chưa có nở hung đâu ok giờ sẽ bỏ bơ vô bơ là nguyên liệu không thể thiếu trong mày mồi của chúng ta nha các bạn bạn hãy nhớ đó nha hai nắm tay bơ nha các bạn một lóng nè ok hai lóng bơ tường an hai lóng tay bơ tường an bóp đều nha các bạn màu chúng ta sẽ lên màu đỏ màu đỏ hồng nha các bạn có mùi hương dâu và khi các bạn câu nó sẽ à, cùng mồi sẽ sẽ à, lên bọt lên oxy sẽ thích cá ăn nhiều hơn và mồi chúng ta rất là ngọt cá thức, thức thích ăn nhất là cá chép và cá trôi hai loại cá này rất thích bài mồi này của mình bài mồi này thích hợp cho chúng ta câu mùa nắng mùa mưa ok tháo này xuống lại tầm hàng chắc cú các bạn luôn à rất là thơm luôn các bạn ơi ok phần cuối cùng đó chính là D1 nha các bạn chế độ nữa nó một vô đây từ từ ok đều lên các bạn bắp thật là đều cho màu chúng ta nó hòa, hòa hợp với lại với nhau chúng ta câu cá nó sẽ được ok hơn nha các bạn các bạn nên nhớ các bạn làm xong rồi các bạn đừng nên câu liền nha để một đến hai tiếng sau rồi các bạn hãy đem đi câu nha các bạn câu liền nó sẽ chưa có lên mùi ờ, ngon thêm một hai tiếng sau là các bạn hãy đem đi câu nha với mồi này tích hợp cho chúng ta câu đơn câu đài câu lăng xê nha các bạn rất ok và hiệu quả đơn giản không tốn nhiều tiền và thời gian làm rất là nhanh gọn luôn các bạn à, mình hướng dẫn cho các bạn nó hơi dài dòng một chút cho các bạn dễ hiểu về mồ của mình hơn ok đó xong mộ chúng ta rồi đó mộ chúng ta là rất là dẻo luôn nè rất ok luôn các bạn nè các bạn nè sao không lấy nét được nhỉ đó đều lên ok nè cái mồi chúng ta mà nó mà bị nó còn mà bị ấy quá thì các bạn cho lên một vô cho mình đây lên một nè các bạn rất cái một lên màu ta dính lại ok ít quá nhiều nhiều quá màu ta rất là dài, rất là lâu tan bạn đều lên màu ta, ta, ta, ta sẽ tự động nó dính lại nha các bạn bài màu này à, mình đã làm trên kênh cũ à, anh đăng trên cũ à, một năm trước rồi hơn một năm trước rồi và rất nhiều người đã lên cá ngày hôm nay mình muốn à, cho những bạn mới vô xem và trải nghiệm thử bài mồi này của mình như các bạn đơn giản thôi dễ làm mà hiệu quả là bất ngờ đó thấy không mọn ta bây giờ đã tan ra rồi nè lên mùi rất là đặc biệt luôn lên mùi thơm ngọt nha các bạn thích hợp cho chúng ta câu cá trôi chép rồi đây các bạn à, dột mồi ta kỹ lại đó mồi ta tròn đi cho mồi ta nó giữ được mùi ở trong à, lâu hơn ok hơn tránh tình trạng nó bị bay mùi nha các bạn đây là một cục mồi đỏ đỏ luôn nè thấy không à. cục mồi này thôi chứ rất ok luôn các bạn à thấy không ok các bạn kiếm cái bịch à, bạn bỏ vô cái bịch này cho mình nè nó bạn bỏ vô các bạn buộc kính lại hai tiếng sau các bạn đem đi câu rất ok với cá trôi với lại cá chép nha các bạn kính lại tuần này mình sẽ test bài mồi này cho các bạn xem nếu các bạn nào không tin nha các bạn ok đã xong đó, coi các bạn đã xem video này của mình nha các bạn nếu thấy hay hãy nhớ cho mình xin một like và đừng quên đăng ký kênh để theo dõi những video à, tiếp theo của mình các bạn xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong lần sau